Xin chào các bạn Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn à, về con máy ion kiềm của hãng Panasonic mã là TK7208 ờ, Đây là một cái con máy có thiết kế rất là nhỏ gọn nó trang bị có 3 tấm điện cực thôi và phía phần trên này là một cái vòi này và đằng sau này thì là trang bị một cái à, lõi lọc 6.000 lít Đây. lõi lọc của Pana thì à, thường sẽ là lõi công nghệ màng sấy rỗng các bạn nhé UF ấy phần phía dưới đáy này thì nó sẽ có trang bị thêm một cái miếng mút nữa bởi vì là cái kích thước của cái con máy này nó nhẹ nên là ờ, trang bị thêm cái miếng mút để khi mà để như này nó sẽ mút xuống dưới bàn này. nó sẽ rất là chắc chắn kích thước cái chiều cao của con này chỉ khoảng tầm 25 cm thôi chiều ngang này khoảng tầm 15 17 cm và chiều sâu khoảng tầm 10 10 cm rất là nhỏ gọn đấy để phù hợp với những cái bàn bếp mà nhỏ nhỏ thôi như ở chung cư chẳng hạn bạn dùng cái con này nó vừa tầm nó phù hợp thì ờ, đây cái phần à, trên này nhá đây là cái phần mà cái nút này để các bạn reset lại lõi lọc này khi mà các bạn thay mới lõi lọc nhé hết cái lõi lọc đây lõi lọc 6.000 lít thì nó sẽ đếm ngược lại như này 6.000 nó sẽ đếm ngược lại đếm hết về không thì các bạn thay mới thì các bạn sẽ ấn nút này giữ nút này để các bạn reset lại Đấy. Uh, và bên đây là cái ờ, nút uh, kiểu dạng chức năng ấy để các bạn uh, chọn này đây là đếm số lít lít còn lại này của lỗi lọc nhé tiếp theo đây là đếm cái số lít mà các bạn sử dụng trong một quá trình ấy ví dụ như các bạn xả ra bao nhiêu nước thì nó sẽ đếm đây nhá ví dụ các bạn xả nước này đấy thì ở đây nó sẽ chạy cái vòng như này và nó sẽ đếm đấy cứ chạy hết một vòng là được một lít nhé đấy. tiếp theo đây là ừ, nó sẽ đo cái lưu lượng nước ừ, dòng à, lưu lượng dòng chảy này đấy các bạn đây ví dụ như tôi mở này đây dòng chảy nó đang chảy qua là 2.6 lít trên phút này các bạn như này thì các bạn có thể điều chỉnh nhé điều chỉnh cho nó rơi khoảng tầm uh, bình thường để điện phân tốt nhất ấy, thì các bạn để khoảng tầm 1 lít 8 đến 2 lít 2 là điện phân à, ổn định nhất Đó. ở đây thì ừ, nó sẽ có cái đèn báo tín hiệu này đèn báo khi mà ừ, ở mức axit thì nó sẽ à, báo sang đèn màu đỏ nhé các bạn lấy nước này đấy nó sẽ báo sang đèn màu đỏ này và có ừ, có tiếng cảnh báo pip pip và khi mà lấy các bạn lấy sang chế độ nước kiềm thì nó sẽ chuyển sang cái đèn màu xanh ờ. ở đây thì có một cái nút này nữa là để hẹn giờ các bạn nhé đây hẹn số phút này 1 phút 2 phút 3 phút 4 phút đây các bạn tùy này đấy rồi còn à, cái nút à, bên đây là cái nút để các bạn tăng cường điện phân này ví dụ các bạn lấy nước lâu thì các bạn nên dùng cái nút này để tăng cường điện phân nhé bây giờ tôi sẽ lấy nước ra để ờ, thử cho các bạn nhé đầu tiên là tôi sẽ lấy cái mức nước axit này mức nước axit này mức nước axit nhẹ thì nó sẽ tương đương với lại còn ờ, tầm ờ, uh, 6 chấm kem nước này các bạn có thể để tẩy trang hoặc rửa mặt đây tương ứng với cái mức axit ừ, nhẹ này thì ở cái đầu thải này các bạn có thể lấy được cái mức kiềm cao nhé mức kiềm này nó tương đương với 10.5 đây tiếp theo là tôi sẽ lấy sang mức nước trung tính mức nước trung tính thì lúc này thì nó sẽ ừ, tương đương với lại 7.0 pH 7.0 nhé 7.0 này tiếp theo tôi sẽ lấy sang cái mức nước pH 8.5 để chuyển sang cái môi trường kiềm đấy 8.5 này tiếp theo là tôi sẽ lấy sang cái mức uh, ờ, 9 chấm này ở cái mức 9 chấm này à quên cái mức 8.5 này các bạn nhé thì các bạn uh, sẽ dùng để uống trong cái tuần đầu tiên đối với người nào mới bắt đầu uống đấy thì uh, mức 9.0 này thì các bạn uh, dùng để um, vo gạo nấu cơm và tiếp theo là mức 3 tương đương với mức um, độ pH 9.5 9.5 thì để các bạn uống thường xuyên nhé uống thường xuyên uống lâu dài và để uh, nấu nấu cơm canh đấy khi mà ở cái mức uh, um, kiềm 9.5 này chỉ ở đầu nước thải thì các bạn có thể lấy được cái mức axit là khoảng tầm 5 chấm nhé mức axit này thì các bạn để uh, rửa chân tay và để sát khuẩn bây giờ tôi sẽ dùng cái ờ, dung dịch chỉ thị màu này để test nhé đây là bức uh, à, axit uh, 5 chấm này đây là bức axit 6 chấm này độ pH 6 chấm này đây là mức uh, nước trung tính này đây mức uh, à, 8.5 này đây mức 9 chấm này đây là mức 9.5 này và đây là mức uh, 10.5 đấy. đấy bây giờ tôi sẽ uh, xem cái ờ, nồng độ hydrogen ở trong nước nhé đây các bạn có thể thấy này đấy cái hydrogen của cái uh, qua cái con uh, 7208 này khá là ổn các bạn nhé hydrogen rất dày mịn và lưu tan tôi đã vừa uh, test cái um, chất lượng nước qua cái con máy uh, Panasonic TK7208 uh, ờ, cho các bạn đây là cái con uh, máy hàng nội địa Nhật đã qua sử dụng nhé và cái con này thì uh, có 3 tấm điện cực thôi và dùng lõi lọc là 6.000 lít thì cái về cái lõi lọc 6.000 lít ấy, thì các bạn có thể nếu mà các bạn ngại thay ngại thường xuyên thay ấy, thì các bạn có thể dùng cái bộ tiền lọc tốt một chút ờ, cái bộ tiền lọc cái bộ nano thì ờ, các bạn sẽ ừ, qua cái bộ tiền lọc ấy hoặc là cái mà sợi rỗng UF cũng được thì các bạn sẽ hạn chế không phải thay cái, cái lõi của con này thì ừ, theo tôi đánh giá thì đây là một cái con máy ừ, của Pana thì dùng khá là bền và chất lượng nước đổ ra cũng khá là ổn độ pH ra ổn định và cái nồng độ hydrogen ra thì dày mít lâu tan ờ, con này nhỏ nhưng mà có võ Đấy. còn à, để mà so sánh với các con mà tầm 5 à, tấm hoặc 7 tấm thì không không thể so sánh được các bạn nhé nó hơi khập khiễng đây là mình chỉ so trong cái tầm phân khúc giá tiền thôi phân khúc giá tiền như này thì theo tôi đánh giá là con này khá là ổn cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại